giải phóng mà chúng ta vẫn cảm thấy dương dưng nhớ về thời ấy như mới xảy ra hôm qua với ý đó hàng năm bước vào dịp đầu xuân dần dần với tình cảm đồng chí đồng đội và những và cũng là dịp để chúng ta gần gũi giữ mối quan hệ tình cảm với lãnh đạo chính quyền nhân dân địa phương nơi chúng ta cư trú và quan hệ bạn bè xa gần và sự hoạt động của ban liên lạc cựu chiến binh quân khu chỉ thiên thời gian qua đã được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo chính quyền các tổ chức hội cấp trên và của à, các đồng chí ở tổ dân phố 20 năm 30 năm quận huyện và các bạn bè về phiếu đại biểu hội cựu chiến vận động viên tôi xin giới thiệu có ông vũ văn cẩn là chủ tịch hội cựu chiến vận động viên về lãnh đạo và, và chính quyền của cầu huyện chúng tôi có mời đồng chí bí thư đồng chí chủ tịch đồng chí phó chủ tịch và và ủy ban nhưng mà đến giờ phút này thì các đồng chí đều chưa đến được với lý do là có việc ở bệnh không đến được các ban ngành của phòng kỳ thì có đồng chí là lê văn trí là chủ tịch uh, chí minh phòng phòng kỳ để chúng ta hôm nay ông uh, đặng đức sĩ là chủ tịch uh, hội chất độc da cam của phòng kỳ chúng tôi có mời đồng chí ờ, Nguyễn Văn Thanh chỉ trưởng quân sự bộ phòng nhưng mà cái giờ phút này đồng chí cũng chưa thấy được về phía đội văn nghệ là bà sĩ nghĩa với ờ, ban liên lạc của chúng ta hôm nay các đồng chí cũng đến uh, đồng viên và có vui rất là đông đủ sinh nhật đẹp đây thì chúng ta tổng số có 30 à có 15 đồng chí thế còn về phía lực lượng mà khi mà được thì chúng ta hôm nay vắng của đồng chí Nguyễn Văn Hương tôi xin ờ, công bố chương trình ờ, hoạt động của chúng ta hôm nay thứ nhất là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu hai là chúc thọ các hội viên vào tuổi 70 và mời đó là đại à, à, đại biểu của quân uh, hội cựu chiến binh tham phát biểu và bản về tập thể và sau đây các đồng chí đại biểu của chúng ta là à, những phần là những bước toàn thể các bác cùng gia đình à, luôn luôn mạnh khỏe và à, vui tươi mãi mãi trẻ mãi không già trong những năm vừa qua thì cũng ờ, trong năm ờ, trong chúng ta cũng đã có một đồng chí đã qua đời không có chỉ lại cũng có đồng chí qua ờ, hôm nay tôi rất là cảm động và cũng rất là hoan nghênh tinh thần của đồng chí võ văn thịnh 83 tuổi bệnh tật tây mình thế nhưng mà sau khi chúng tôi thông báo thì đồng chí cũng vui vẻ và tiến dựng bằng và của sống chính đất ở lại bám trụ cho đến tháng 5 năm 99 đồng chí chuyển sang làm bên ờ, trinh sát cho hai đồng chí này và bán sĩ bắt trụ ở cái vùng gọi là ờ, gọi là ờ, chỗ cây xanh mà đồng chí tôi hầu như chính là đội hầu như là chính xác thì xin báo cáo đồng chí hôm nay đồng chí thiếu đồng chí không nói được đồng chí mà đồng chí nói chuyện đồng chí còn không nói rồi thì con xin giới thiệu phát ra là bắt đầu ra thôi các đồng chí đều có một cái nhiệm vụ chúng ta và có trách nhiệm với lại tổ chức rất là tốt dù họ ở đây họ ở quanh họ ở đâu rồi thông báo cho đồng chí đều đi đó thì đó là cái chí làm rất là quý nhưng là rất là nói đây tinh thần đã đồng chí hội viên người nữ thế còn trong năm vừa qua thì cũng ờ, chỉ có một đồng chí tại là ông ngày nay thì chúng tôi cũng đã đến thăm và có quà của hội sự và báo cáo các chí là hỏi thế còn trong năm thì cũng không có cái tình huống gì diễn biến xảy ra cho nên cũng là một điều đáng cho người ta hai nghìn ba chúng ta còn an toàn mỗi cả cái quy chế sinh hoạt của hội thì cái này thực hiện cái những ờ, chỉ đạo của ban liên lạc quân ờ, thì chúng tôi xin triển khai như thế này tức là thứ nhất là người có thời gian công tác chiến đấu phục vụ ở chiến trường chỉ thiên trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước từ năm năm tư đến năm 75 thì quân khu chỉ thiên thì nó thành lập tháng 4 năm 66 và nó là thể năm tháng 10 năm 76 tức là 15 hơn 15 một chút và xây dựng những cái kinh tế chúng ta có cái mở rộng nước khoa học trong kinh tế sau này tôi sẽ khi mà báo cáo phân tích là về kiến thức của ta chúng ta là mất là tôi xin công bố cái uh, của ta liên lạc quán viên với mỗi đồng chí một là đồng chí cao minh vậy hai là đồng chí cao Hoài Nam ba là đồng chí ờ, Nguyễn Văn Khôi đồng chí Nguyễn Văn Vấn thì tuổi nghiên cứu là 70 nhưng mà tuổi lý lịch thì mới có 74 nhưng mà để cho cái việc và sinh hoạt thì họ nó ờ, tập trung và sang năm thì chúng ta cũng phải có cách làm và nó có một vài người thì làm các cái việc ờ, hiện nó thì họ này nó khó khăn cho nên là thứ nhất là thôi ờ, luôn một thế và cũng là sự nhất trí của tư vấn là sẽ nhận cái hỏi hôm nay cho nên là chúng tôi xin báo cáo lên như vậy thế bây giờ thì ờ, xin mời với vị trí bùi ngọ lên nhận cái gọi là cái tổ chức bùi ngọ trước vậy chúng ta cũng ờ, vẫn cũng thôi dạ, dạ, dạ, như vậy và tôi cũng xin báo cáo một chút nữa là cái bài ờ, này là theo cái ờ, quy định của ban liên lạc và thành phố chúng tôi theo đấy sẽ có một vài kiến đạo Thank you. tâm đàn vừa vui vừa xúc động hai cái tâm đàm đang xem xen vào nhau bởi cái lý do là hôm nay là anh em bàn chiến đấu cũ của quân khu Ủy Thiên chúng ta gặp mặt tại cái trụ sở tổ dân phố Ba Năm trong một cái không khí hết sức là là ấm cúng và thể hiện được cái tình cảm của là bà con nhân dân tổ dân phố và nhóm trong đó là đại diện là các cán bộ được của tổ cũng như là các đồng chí là cán bộ ban ngành cựu chiến binh của quân, rồi cựu chiến binh của phường à, và là một số cán bộ khác thì cái đó là thể hiện cái tình cảm cái sức là uh, sâu đồng đối với bà con nhân dân tổ dân phố 25 cũng như đối với các ờ, các vị lãnh đạo và các ban ngành đoàn thể đặc biệt là hội cựu chiến binh thì đối với anh em chúng ta là hết sức là sâu đậm thì xin chân thành cảm ơn và nhiệt liệt là hoan nghênh vì sự giúp đỡ ờ, của các vị đối với chúng tôi một cái tâm trạng thứ hai vừa cũng là vui mừng vừa là xúc động bởi vì bước vào cái tuổi 70 là một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn khó khăn lắm ấy thì bây giờ mới bước vào cái đội ngũ những người xưa nay hiếu những người tuổi xưa nay hiếu Đấy, đúng như vậy Đấy, trải qua một cái giai đoạn khá dài đúng không ạ 70 năm trời bây giờ đứng được vào hàng ngũ những người ờ, ở cái tuổi xưa nay hiếu thực là một cái điều hết sức vui mừng hết sức vui mừng rồi là địa phương bà con nhân dân từ phường đến tổ dân phố rồi các chi hội đoàn thể và hôm nay lại là được hội uh, cựu chiến binh quân khu kỳ thiên ở trên địa bàn phường ở à, quận Long Biên phường Cẩm Thủy là tiếp tục mừng thọ buổi 70 thì tôi thấy rằng đó là một cái điều hết sức là ờ, sung sướng bởi vì nó là việc riêng tư nhưng mà được động viên thì cái đó là một cái điều mà tôi thấy rằng là thể hiện cái truyền thống văn hóa của dân tộc là tính tính là bác thọ và cũng thể hiện được cái bản chất tốt đẹp của chế độ ta mới có được cái sự việc này đây thì tôi thấy đó là cái, cái, cái, cái xúc động thứ hai thì trên cơ sở đó thì cho nên tôi cũng xin uh, uh, bộc lộ cái tâm tư được hết biết ơn nhà nước biết ơn cả toàn thể biết ơn bà con nhân dân đấy, về cái sự quan tâm đấy và hứa sẽ cố gắng những cái thời gian còn lại của cuộc đời thì cố gắng là làm hết trách nhiệm một phần công dân đấy, đối với đảng và nhà nước và làm tròn bổn phần trách nhiệm là một hội viên tham gia tất cả các hội đấy, thì tôi cũng xin hứa với với với các vị đại biểu và với các đồng chí như vậy Hôm nay mừng thọ tôi chúc bác Thất bát cửu tuần nối dài mạng Trường sinh cân cốt luôn săn chắc Vui cùng con cháu hướng tương lai Thì tôi xin có cái câu xin thêm Thu nạp hội viên như vừa đồng chí tôi đã nói Hội viên là bao gồm cả vị là tham gia chiến đấu Phục vụ chiến đấu Ở B5, B4 Đường chỉ 95 là Trước đây ta gọi tắt là quân khu Tỳ Thiên Nhưng lần này thì còn nói rõ hơn Đấy, cụ thể hơn cả cái địa bàn mà anh em chúng ta đã tham gia chiến đấu và hoạt động phục vụ chiến đấu trên chiến trường là B5, B4, đường 9 và 55 đường nam 55 đấy thì như vậy thế còn ờ, là trên cơ sở đó thì ờ, trên địa bàn thành phố là chia thành 10 đầu mối tức là 10 10 quận huyện tổ chức ở 10 quận huyện thế thì ờ, anh trì thanh xuân từ liêm gia lâm đông anh sóc sơn mê linh thanh oai thị xã sơn tây Đấy, và hai đơn vị đó là cung quân 6 và đơn vị 211 Đấy, xin báo ờ, cáo với các vị là chỉ có 10 đầu mối trong cái hệ thống ờ, tổ chức uh, cựu chiến binh quân vũ kỳ thiên trên địa bàn thành phố như vậy được tin tưởng là trưởng ban và đã tổ chức lại thành ba tổ ở ờ, đây thì ờ, theo từng phường một mỗi phương là một tổ nhưng mà thấy rằng là cái hội viên của ta cũng giải rác nó, ờ, nó, nó thưa thớt cho nên là tổ chức nhóm lại các cái thành ba cái cái tổ ở trên ba cái khóm và ba cùng như vậy đồng viên anh em giữ gì là phát huy bản chất quyền của hội Dạ, mà đặc biệt là những anh em đã trải qua chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở là chiến trường Thủy Tiên à, là b bốn b năm được chỉ năm lại từ khi các cái hoạt động ấy của hội đến đây là nhiều đồng chí đã vượt lên khó khăn về sức khỏe khó khăn về kinh tế khó khăn về hoàn cảnh gia đình à, đã sống lạc quan à, yêu đời hơn và sống có ích hơn thì hoạt động thứ hai là năm qua các tổ vẫn duy trì được các cái sinh hoạt gặp mặt truyền thống thiết thực và bổ ích như là ờ, tổ ờ, chúng ta đây năm nào chúng ta được tổ chức sinh hoạt rất là lễ lễ cái hoạt động thứ ba là năm qua các cái hoạt động về tình nghĩa thì cũng được duy trì là tốt cái một ờ, cái hoạt động nữa là cái hoạt động mừng thọ tuổi 70 và tuổi 80 một số cái hội viên à, tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn tham gia công tác như ở địa phương như là ờ, chi bộ tổ thường tổ của thành phố thì thưa các bác các đồng chí à, hội nghị quận Long Biên thì báo cáo các bác các đồng chí đến thời điểm nay là chúng ta có chín 000 một trên chín một trăm hội viên trong ở 16 hội cơ sở 322 triệu và làm trong của 14 phường và cái bệnh viện đa khoa Đức Giang và cái khối của ủy ban dân quận ông cậu ông rồi quay cái gì ông cậu ruột đấy ta là chú mày đấy ta là chú mày đấy cho mày chú đi anh, anh, anh, anh, anh, đấy đấy làm cái đấy ngờ lắm mày á khắc nghiến còn gọi cụ anh rồi ông tôi em bảo anh nghe nhé coi như là bạch tuộc bạch tuộc là cô chít chết nhẹn chít chết là bạch tuộc thế tóm lại là có đi không không có đi không xuống đến nhà cháu đi đi đâu chủ nhật đấy bảo hoa bảo đi tao dạ, sắp ờ, đi phú thọ đi phẫu thuật gì đi điều dưỡng nên lấy lại đi không xem bạch tuộc ông có mà điều dưỡng gì không khỏe như thế sao mà điều dưỡng chết ông Quẩy. Và, và trong đó thì có một chút quà của quận thì có hoa không khí như vậy. Thì còn cái một ờ, trên 300 nữa mà tham gia công pháp và giải phóng ờ, thủ đô ấy, thì cái này là nó lại nằm cái chương trình mà sau sẽ có cái kế hoạch công việc sau thì báo cáo các bác như vậy nhưng ngoài ra các hoạt động chung thì ờ, quận hôm nay cũng rất là nhiều việc liên quan đến hoạt động chung của quận thì chúng tôi cũng đang triển khai nhưng mà đánh giá chung cho hoạt động của Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua thì chúng ta hoạt động tốt và quận ủy cũng như là ủy viên thành phố thì đánh giá rất cao cái kỳ hoạt động của hội phụ nữ quận trong thời gian vừa qua thì các bác đồng chí cũng như được còn đối với các ban liên lạc thì hiện nay là ờ, thực tế mà nói thì ờ, đối với quận thì thời gian vừa qua cũng được một số cái ban liên lạc có mời dự trong đó thì có ban lãnh đạo ban thứ tư của đoàn hai của các bạn ở đây và nhất trí hoạt động của mình trên cơ sở đồng chí phó chủ tịch của ủy ban có phó ban lãnh đạo quận hay là quận đã triển khai nhiều rồi thì chúng tôi cũng mong rằng là à, đối với chúng ta thì những cơ sở xây dựng địa phương và báo cáo các bác đồng chí là hầu như là cái, cái ở cơ sở tổ dân phố thì cái lòng tốt của đối tượng Nguyễn minh là hầu như các các khối đoàn thể là đều có Nguyễn minh cả thì đấy là cái mà chúng ta thấy là chúng ta rất mừng mà giữ vững được ổn định để an ninh chính trị thì đó là quan trọng chứ không thì nhiều nước bây giờ không có nhiều mông lên biểu tình tiếp của mà ta không có cái đó thì chính là cái, cái, cái đội ngũ của chúng ta cơ sở này chúng ta làm để cũng vận động tuyên truyền và giải thích rõ nên là nó không có cái tình trạng như thế thì đấy là một cái mà chúng ta thấy này thắng lợi và thành công trong năm vừa qua thì ờ, cũng mong rằng các ờ, bác các đồng chí cùng chúng tôi là ờ, thường xuyên có phối hợp với trách nhiệm của hội thì chúng tôi cũng phải làm tốt đã từng tham gia chiến đấu và còn các chế độ chính sách khác và cơ quan chính sách chưa thực hiện được như lúc anh chị điều là có nhiều chế độ chính sách triển khai nhưng mà có nơi nào cũng nơi không có đồng chí biết được khi nào được hay không thì cái này chúng tôi với trách nhiệm là cơ quan phối hợp với quân sự lao động thương xã hội thì sẽ cố gắng là là cho hội nghị chúng tôi xin à, chân thành cảm ơn xin kiến thức của đồng chí à, Vũ Văn Cảnh viên à, cũng xin chúc đồng chí và gia đình à, luôn mạnh khỏe à, công tác tốt à, công việc của quốc ta xin cảm cho thông tin một số vấn đề về hội viên của Guarda, từ những cái vùng khói lửa này mà các đồng chí là lính như bản thân chúng tôi cũng là phải tham gia vào cái chiến trường giải phóng thế đó là cái điều rất hạnh phúc cho đến nay của cả có khả đó là cái điều cảm nhận và các đồng chí hoạt động như thế thì ở đây thì tôi chỉ có suy nghĩ thế này tức là lẽ ra những cái gặp mặt như thế này và những cái hội nghị mà các cái tổ chức chính trị tổ chức xã hội tổ chức đoàn thể có những cái hội nghị để được chia sẻ được động viên được tức là anh em nói lên cái tâm tư nguyện vọng của mình thì có mặt các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí lãnh đạo phải đến những cái như thế này đến những cái, cái nơi này để biết để nghe được những cái tâm tư nguyện vọng và những cái thông tin cần thiết để giúp cho lãnh đạo tốt hơn thế do ấy là cái điều kiện này khác thì là cái kinh tế được nhưng mà chúng tôi cũng thấy rất ít biết là cái cái điều cái đấy thì cái thứ nhất thứ hai là đấy với cái ờ, bản thân chúng tôi hiện nay tức là ờ, việc chịu trách nhiệm ờ, về cái hội những tổ chức tham của phường cũng tham gia vào cái ban chấp hành quận chủ tịch phường thế thì hội cũng mới được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 2012 tới đến nay cũng được thành lập gần hai năm thế mà hoạt động của hội đã liên tiếp được là một mảng hoạt động người có công tức là giúp cho người có công tức là chăm lo cho người có công được tốt hơn trong uh, ở đây thì ban liên lạc của chúng ta ở đây thì rồi mình tư vấn nay là và được cái toán những cái bạn hiện nay là rất yếu thế chúng tôi cũng được thường xuyên quan tâm chăm lo đến làm sao cái là chúng ta cố phối hợp thế nào thế và từ cái vấn đề ấy thì các đồng chí lãnh đạo phường cũng phải khẳng định rằng từ khi hội gia nam ra đời thì cái việc chăm lo đến người có công ở cái mảng mà hoạt động chăm lo sức khỏe tình cảm tâm tư nguyện vọng phản ảnh với lãnh đạo kịp thời đối với những người bị nhiễm chất độc da cam và con cháu họ được kịp thời và được chăm lo tốt hơn đấy duy nhất là quận tặng hoạt động thế mà cái hoạt động của hội da cam thì rất gắn bó với hội cựu chiến binh tôi đồng chí chính từ khi mà tôi ờ, anh em tôi cùng làm việc thì có thì trao đổi quan tâm đến cái hội viên và chia sẻ với nhau những cái công việc nghĩa 40 năm nay mới làm được tức là những người mẹ người vợ chăm sóc nạn nhân da cam mà nạn nhân da cam các đồng chí biết rồi nó tức là phát tác ra những cái bệnh hiểm nghèo bản thân tôi cũng bị ở đây đồng chí vấn thế rồi bao nhiêu điều trị binh chúng ta ở cái phường hiện nay thì cái số lượng ờ, hồi nạn nhân da cam thì chưa nhiều tức minh bạch thì đối với người bị nhiễm chất độc da acanthicin mới được công nhận nhưng các đồng chí đã bị nhiễm từ khi mà vào thị trường nếu tính về thời gian lý giải chất độc hóa học xuống Việt Nam chúng ta từ năm một nghìn chín 1961 hiện nay chúng ta phải thay đổi nếu mà cả nhân dân nữa ở những vùng bị chiếm đóng trước đây là mình biết là và hiện nay tức là chính thức là cái người sử dụng mà được cái chế độ và tiếp tục gần như là tôi nói với đồng chí là mình trên một nghìn hội viên đối với đồng hiện nay thì chúng tôi đã nhận được khoảng mới ờ, gần gần hai chục hồ sơ tiếp theo thì mà trên là đình hết không phối hợp với cách đây khoảng ba tuần rưỡi là họp toàn quốc ở hà nội để tức là tiến hành là gì là điều thì chúng tôi cũng là ờ, tiếp tục là cùng với cán bộ chính sách của phường tốt hơn chia sẻ và một mặt thế là tích cực làm động viên tức là trong quân đội ta có cái uh, thông tin của năm tháng ra tháng nhưng mà vừa rồi tôi đi viện thì đúng là qua đời là thì mới đây chính sách nhà nước đều có là gì là có kiểm soát cả con hình những chất độc da cam khi qua đời đều có kiểm soát đấy thì nhà nước thế là quan tâm chăm lo nhưng mà thăm hỏi khỏe thì các đồng chí thăm hỏi thế là quý rồi và có một cái phần quà của cái nhưng mà khi qua đời thì cũng nên đến địa phương nếu mở rộng ra đối với toàn thể là ba trăm năm mươi là tốt nếu không thì đối với người tức là thương binh và những người đại diện tức là những người trực tiếp bị những cái tức là xác định là người à, không sự điều ông khi báo cáo với đồng chí Võ Minh Dũng cũng biết được là hôm nọ cũng đã sơ bộ là báo cáo đồng chí nhìn nhận đánh giá cái máy tôi xin đọc cái ờ, đường vào thăm chiến trường xưa vào thăm lại chiến trường xưa bồi hồi nhớ lại dưới khe trên đồi đã hơn bốn chục năm rồi nay còn lại khôn nguôi trong lòng đường giờ thẳng tắt thong dong xưa kia sỏi đá long long đường vào bộ binh tiến bước ảo ảo pháo xe rầm rập đêm nào cũng vui ba lô nặng chiếu lên đường thẳng đường bước tiến mắt ngời niềm tin trong tay chiếc gậy trường sơn nặng vai xuống vác trên đường hải quân kẻ thù từng dặn bước chân mưa bom bão đạn ngày đêm không ngừng rừng già cây lá không còn đường đi trộn máu bùn non đã từng rau rừng nước suối cơm nưng ai là người lính đã từng trải qua tăng tre võng bạc là nhà qua cơn sốt rét nước da xanh dần gian nan đâu có ngại gần một thời trai trẻ dẫn thân chiến trường người người ngã xuống đau thương người còn người lại vết thương suốt đời nước nhà đã thống nhất rồi càng ơn càng nhớ những người có công hôm nay thăm lại chiến trường bồi hồi nhớ lại chặng đường Sì, Grazie. Thế là cho chúng tôi cũng xin trân trọng những ý kiến quý báu của đồng chí đại Đức Sĩ, Chủ tịch Hội Cựu binh Gia Cam Phường Thủy. Đồng chí Sư Bản chúc gia đình đồng chí Đức xin cảm ơn. để cho cái ờ, chương trình chúng ta nó ờ, sôi nổi một chút ờ, tôi đề nghị là đồng chí ta trong tương lai sôi nổi sau đó thì các đồng chí cá nhân có tâm sự hoặc là nói hoặc là thơ thì chúng ta cứ ta tổng tiếp thời gian chương trình của chúng ta là khoảng 11 giờ hơn một tí thì chúng ta sẽ chuyển chương trình xin cảm ơn xin mời các bạn What? đình Việt Hồng Tây xin cảm ơn và ờ, ờ, chúc sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo và tất cả các đồng chí người bạn chiến đấu của quê hương Bình Thủy Thiên. Còn vâng. vâng, tôi thì là không còn nhiều nhưng mà có đồng chí ờ, Đặng Đức Sĩ là về phụ trách về dân tộc của Gia Cam thì tôi bây giờ cái diện mà à, cái hai chất độc màu da cam thì phẩm mình là cái gốc hiện nay chưa có cái đơn nào mà tổ chức cái hai năm ta chờ bỏ quên cùng về hội cùng hàng quên tập thể trên cả ơn đấy đấy ờ, cựu chiến binh của quân khu Triều Tiên hòa mặt và lại làm lễ mừng thọ cho bốn đồng chí tôi thì tuổi đã còn thiếu một tuổi nữa nhưng mà cũng được làm như hôm nay và tôi vẫn khởi quá thế thì nhân đây thì tôi cũng hôm nay làm mấy phần thơ trước tiên là tặng ba đồng chí là đúng tuổi sau đó đến bài thơ của tôi một bài thơ kém một tuổi <laughs> chúng ta là thường thường ấy, là gặp nhau là cười nói rồi thì uh, tôi chỉ làm ngắn gọn thôi gặp nhau cười nói thân thương chúc nhau cuộc sống yêu thương làm đầu bảy mươi chưa phải già đâu tóc xanh khi có tóc sâu dịu tảo làm ra khuôn mặt hồng hào bảy mươi mừng thọ đón chào xuân sang hôm nay nhận được bảng vàng được hội chúc thọ quạt càng quạt thêm đấy là phúc ba đồng chí và kính thưa đồng chí là tôi thì thiếu một tuổi nữa nhưng mà cái bản của tôi là cái đề rất đúng cũng lại là năm 2015 thôi thế nhưng mà tôi cũng rất là cảm động thì tôi có mấy phần thơ của tôi tức là ngoại 60 tức là chưa đủ 70 mà xuân năm nay tuổi ngoại 60 chiến trường gian khổ đã qua rồi trở lại à, trở về lập nghiệp cũng là xong nghỉ hưu lại được thêm lòng trời cuộc đời thanh thản được nghỉ ngơi tín nhiên băng khoảnh năng điều độ vui hưởng tuổi già sẽ đến nơi cái cái tại sao mà phải ờ, về hưu được một đời cái người nói thế là khi về đi thì mang đến là cơn chỉ về chế độ không thế nào thế đấy là là, là hai cái bài thơ nó ờ, một là tác cái ba hai hai là của bản thân tôi nhưng mà yêu thương đồng chí thì ờ, cuối tháng hai năm ờ, hai 2013 thì tôi là đồng chưa hội nhà hai đồng chí thức bình cũng cũng vui được đi dự cái 45 năm tổng chí công mở một trăm năm 1968 tại Huế thế thì con qua trên trường Quảng Trị thì tôi cũng lại lỗ ra làm vài câu ở trên trường Quảng Trị cho nên chúng ta ngồi đây là hầu hết là nằm ở đường trị Thiên có được cho nên tôi có làm một cái bài thơ tức là thăm chiến trường xưa về thăm chiến trường xưa vẫn xa xuyến vẫn nhận đưa tôi đầy đông hà gió lộng trời mây xôn xao quảng trị khoảng đầy ngẩn ngơ 40 năm ấy bây giờ dòng sông hải hãn những lờ chạy xiết đâu rồi đồng đội tôi ơi nghe chăng những gọi hồn nơi đáy chìm là đâu cứ gọi con tin bơm khôn thành cổ kiếm tìm vết bom là đâu tám mốt ngày đêm thành cổ hoàng chi sáng ngời chiến không là đâu dốc miếu cồn tiên tà cơn bốc cháy khắp miền bạc tan do an có giật bút ngàn khe xanh rực rã tiếng đàn ta lưng nào đâu đường chín năm xưa tôi thấy xác giặc vẫn chưa rửa hờn nghĩa trang đường chín trường sơn đồng đội ơi có nguồn cơn có đời bốn mươi năm ấy đây rồi bao nhiêu năm nữa tiếng cười tìm nhau hết chức năng của hai đồng chí về chuyên sự cũng như là có thì ờ, về cá nhân tôi thì cũng có những cảm động như đồng chí năm 2013 là đã qua phường hội cựu chiến binh phường Ngọc Thủy cũng nằm trong tốc đầu của hội cựu chiến binh quận Long Biên trong các phong trào thực hiện cái nhiệm vụ chính trị năm 2013 Hội cựu Diệu Linh rất tin tưởng sự đóng góp trí tình của các bác Bình Thị Thiên, những đồng chí đồng đội tham gia phần xương máu công hiến cho nền độc lập và trở lại đời thường cũng tham gia các cái tổ chức hội chính trị những kinh nghiệm của các đồng chí đã truyền đạt cho thế hệ chúng tôi những người đi sau những kinh nghiệm rất quý báu à, cũng à, có bó hoa à, rồi là như vậy xin chúc là câu lạc bộ và bình dị thiên là các thành viên luôn luôn mạnh khỏe gia đình an khang thịnh vượng xin cảm ơn các bác. xin cảm ơn ý kiến và tình cảm của quý lê mỹ ý kiến của quý từ từ đi đấy là đi có từ làm được nói mà trên nó xét cái công từ rồi nó à, không bị xét tiêu rồi nó xét gì mà trên không trên trên không được xét được phải qua quận hết thì sao ờ? mà hả thủ đô trong cái thôi mình đi buổi tuyến vừa là chơi vừa là mà mà bây giờ cũng biết trong cái năm mình cũng lâu thành phố thì họ nếu mà con cái nó ra nó mạc lắm nó biết rồi rồi làm gì mà không ai được thế thì coi như là thể là mình chỉ là xem xét là cái tín tín nhiệm sau khi là trên như vậy 50% thì đưa vào lúc đó là hòm hòm về số rồi thì là vậy đó là trực là gọi trước mắt quả này là các bạn còn khó có luôn còn có có luôn nào nhưng mà bán là